Hi, chào các bạn, chào buổi sáng các bạn Bây giờ là buổi sáng đầu tiên mình có mặt ở Đồng Văn Hình như có gì đó sai sai ở đây Tại sao lại đang hai cái số kia trước? Ơ, à, mình thích thế đấy có được không? ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi à, khám phá đồng văn Còn trước hết thì mình phải đi ăn sáng đã để no cái bụng đã Nào, cùng đi ăn sáng nha Khá là lạnh nên là mình đã phải khoác thêm một cái áo này các bạn ạ Và hôm nay thì rất là vinh hạnh đây được à, cùng Thổ Địa Anh à, Thổ Địa Xin chào cả nhà <laughs> Và chúng mình sẽ đi ăn món gì anh nhỉ? Buổi sáng ừ. hôm nay Sáng nay thì uh, khi mà nhắc đến uh, bữa ăn sáng ở Đồng Văn thì uh, chúng ta không thể nhắc đến món uh, bánh cuốn Cuốn ừ. À em cũng nghe nhiều, nhưng mà nhiều nơi có bánh cuốn mà Đúng Tại rồi. sao bánh cuốn ở Đồng Văn lại đặc biệt như thế? Anh nghĩ thì chúng ta hãy đi để biết và em sẽ thấy bánh cuốn ở Đồng Văn à. khác như nào Ok ạ à, Bánh cuốn ở Hà Nội thì thường uh, em ăn bánh cuốn ở đâu? Anh ừ. chị à? hay là gần trường em <laughs> cứ gần và chơi thôi ạ <laughs> à, Hiện tại đây thì mình đang có mặt ở đường phố cổ Anh Hải ơi Bây giờ quán ăn mình đi ở đâu đấy à? thì ờ, mình sẽ qua quán bà Hà Nói chung là à. khi nhắc đến món bánh cuốn ở Đồng Văn này thì ờ, hầu như là ai cũng cũng biết đến là bánh cuốn bà Hà dạ. Rất lâu đời và, và truyền thống ở đấy Cháu chào cô ạ Cô ơi, quán nhà mình mở được bao nhiêu lâu rồi ạ? À? Quán nhà mình được thì ừ, nói chung là cô là được 10 năm Dạ Cô được 20 năm, cô đời các cụ cũng được tầm 20 năm nữa à, Đấy Tại vì mình gọi là, là mình mình gọi là bà Hà ấy ạ bà thì là thì là mẹ cô mẹ cô ạ dạ à, thì trước đây thì ở đền Vắt này là rất là nhỏ bé thì các cụ nhà cô làm chưa có biển chưa có thương hiệu gì à. đấy đến đời mẹ cô mới đầu lấy có thương hiệu là tên là bà Hà vâng đấy mẹ. Dạ. quấn ở đây là có nước xương có cái tô nước xương này giò chả à vâng suất bánh cuốn là đầy đủ có bánh có trứng dạ. một suất ờ, ăn 30, 35, 40 tùy dạ vâng 40 thì sẽ là đặc sản đặc biệt <laughs> cháu cháu chắc là cháu sẽ phải thử suất đặc biệt đấy ạ để mua nước dùng cho bác vậy thì ờ, mình ăn đặc biệt chưa anh bốn đặc biệt ạ bảo dạ, đến đây rồi nhất định phải thử đặc biệt luôn nhỉ dạ cho cháu bốn suất đặc biệt nhá cái xương này mình hầm bao nhiêu lâu ạ? À? Xương này hầm 2 tiếng nó nhừ rồi Dạ vâng 4 tiếng thì nó sẽ nhừ, nó rủ hết cả răng Ủa Dạ, <laughs> dạ không ăn hết mất Chính Hà Nội không có nhân nhá à, Hà Văn là có nhân nhá ừ. ta sẽ ăn với nước nước uh, dùng xương thịt và giò chả đây Mọi nhìn thấy hấp dẫn không? Cái bụng em đang uh, sôi ngục rồi anh ạ <laughs> Rồi Em đã thử thức món này bao giờ chưa? À, lần trước em đi nhá là em ăn gần như là các món ăn nổi tiếng ở đây à, thắng cố này à, thắng rèn này xôi ngũ sắc này phở này em đều cái món mà rất nổi vâng em đều thử hết nhưng mà có riêng cái món này là em chưa được thử ừ, tại vì lần trước là đông quá anh ạ đông quá mọi người đúng chặt hết rồi em thôi rồi, ờ, đến tàu đến với đồng văn đến với quán ờ, bánh cuốn này vào ngày thường thì khá là đông người đặt một cái tên thân thương đấy, đó là bánh cuốn đợi đấy à đông quá cái lần này thì rất may mắn tổ điện ra ừ đi, phải đợi nữa bảo kê hên quá ừ, may quá, quá vậy cái ớt này thì uh, không trồng được người ta sẽ tự nhặt nhặt, trên những cái bờ đá dạ. những hàng đá và mỗi cây nhặt được xíu xíu mỗi cây được nhặt một hai à. quả thôi nó siêu nhỏ luôn ấy ạ siêu nhỏ nó gọi là ớt gió ớt <laughs> gió đó. người ta sẽ đi nhặt những cái bờ đá những thứ đó bây giờ thì uh, tuy nó nhỏ như này thôi nhưng mà nó có võ đấy. nhỏ có võ ạ dạ Rồi, bên ở... trong em còn thấy có muối hạt muối à ờ người ta ủ với muối để cho để... nó nó được lâu à được lâu hơn cái này ấy, thì ờ, để ăn ngon được á thì em phải ăn cả quả. Có thơm không? Ui Em ngửi thôi đã thấy mùi nó cay rồi. mùi mùi của nó là mùi thơm lồng. Dạ. Tức là thơm mồng kiểu sắc sắc nó không quá. ớt này thì em phải ăn cả quả nó mới ngon. Nhúng vào đây đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. đậm một chút. có độ mềm mềm mà nước xương thì siêu ngọt luôn ạ ừ. em thử với quả ớt nhá ờ, <laughs> bình thường cá nhân em thì một người ăn cay thì cũng chỉ xương xương thôi không ăn quá cay cả quả luôn à, cay quá anh ơi <coughs> nó nồng thật sự nồng luôn đấy nhưng càng vào trong càng ngon đó <laughs> thế, là nó hấp dẫn ở đó vâng. thế mà để có được một cái lọ như này thì không biết là mất bao nhiêu công sức nữa và con khi nhặt cả một ngày khi nhặt cả một ngày chỉ nhận được khoảng nửa cân nên vâng. chính vì ở đây một trong đặc sản của công viên đá đồng văn ở đây còn có giò chả hay giò ạ? Cái đấy chả, chả, một miếng chả, một miếng giò Combo và xương nữa Vâng, ừ. em sẽ thử ờ, giò trước đi vừa nóng nha vừa cay vừa nóng Ôi thấy ờ, có lòng đào ờ, chảy ra à. Hấp dẫn quá em, em, cái này Em, em, em thưởng thức món uh, trứng, nào đi Trứng lòng đào dạ. à. danh dự đấy vinh dự lắm mới được ăn miếng cuối đấy mọi người ạ Thực sự là một cái suất đặc biệt như này rất là nhiều người ạ, ăn rất là no Lần này thì cảm ơn ờ, Thổ Địa đã dẫn mình đến đây và thưởng thức món ờ, bánh cuốn bà Hà rất là nổi tiếng thì lần sau nếu mà có dịp đến với Đồng Văn hoặc là các bạn đến Đồng Văn thì nhớ qua đây thử các món bánh cuốn bà Hà nhá sẽ chắc chắn là sẽ nhớ mãi luôn đấy vâng, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình bye bye trong tập tiếp theo, chúng mình sẽ cùng băng qua đoạn đường đầy hiểm trở để đến làng Thiên Hương, một ngôi làng cổ bị lãng quên ở Đồng Văn. Và cùng nghe chị Kim, một cô gái Sài Gòn, chia sẻ về câu chuyện của chính bản thân chị nha. Thế thích nó thì mình đi thôi, mình đến thôi và mình làm thôi.